À, xin chào các bạn. À, hôm nay um, cô Anh sẽ làm cho các bạn một cái video giờ giới thiệu về cái phần uh, ChatGPT này. À, cái um, phần này á, uh, cô Anh sẽ nói về những cái đề tài về uh, hỗ trợ những cái gì ở trong cái công việc làm MMO của mình hoặc là làm cái tất cả cái công việc ha. Thì um, như các bạn đã biết thì ChatGPT là một cái uh, một cái con chat AI nó đang um, khá là gọi là uh, khá là nổi tiếng ở trong những cái ngày um, vừa qua đây à, nhưng mà bản thân của à, quốc anh á, thì cũng đã sử dụng à, về cái phần tool IE cũng khá là lâu rồi từ cách đây 2 năm và để phục vụ cho cái công việc về xuất bản ứng dụng và phát triển ứng dụng ha và làm những cái sản phẩm về uh, product uh, digital thì tất cả những cái công việc đấy á, thì mình uh, thấy là những cái tool AI e là mỗi cái tool có một cái chức năng khác nhau rất là hay nhưng mà uh, đến cái phần ờ, sự ra đời của chat GPT này á là nó là một cái giống như là một cái con AI e nó to bự nó có rất là nhiều cái ờ, cái cái tính năng rất là nhiều cái nó rất là nhiều cái sự thông minh ở trong này là giống như là một cái bách khoa toàn thư thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái phần đấy nha à, trước hết đó là ChatGPT nó sẽ giúp cho mình những cái gì à, trước hết mình sẽ à, demo và trình bày cho các bạn về cái phần là tạo nội dung tự động thì tạo nội dung tự động là gì thì uh, các bạn sẽ xem cái phần demo của mình nha uh, khi mà các bạn uh, có một cái tài khoản uh, chat uh, GPT mở ra như thế này giao diện như thế này ha trước hết là các bạn cần phải uh, chào nó một tiếng ha ừ, chào bạn nè um, trong phần này mình sẽ hỏi cho nó là việc quy trình phát triển ứng dụng app mobi bằng skin app ok mình hỏi cái câu này thì à, xem thử uh, con chat uh, ờ, GPT này nó trả lời như thế nào ha um, chat GPT này thì hiện tại á, nó là một cái AI nó học đa ngôn ngữ ha thì nó có thể là các bạn có thể chat bằng à, tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh nhưng mà có thể là chính xác nhất là bằng tiếng Anh bởi vì nó ra đời bằng um, cái ngôn ngữ tiếng Anh sau đó nó scale ra tất cả mọi cái ngôn ngữ đa quốc gia ha um, quy trình reskin app uh, thường bao gồm các bước sau chọn một màu ứng dụng có sẵn đúng rồi uh, nó nói rất là đúng ha à, chọn một cái màu ứng dụng có sẵn là chọn một cái source code có sẵn hay còn gọi là cái open source uh, hoặc là một uh, app màu mình mua đúng rồi thì cái bước này nó rất là chính xác ha uh, và sau đó là mình sẽ thay đổi giao diện cho người dùng uh, của ứng dụng mục đích để tạo ra cái giao diện mới riêng biệt đó thì cái này mình sẽ đóng gói sản phẩm ha à, tuy nhiên những tính năng à, nó phù hợp với yêu cầu khách hàng kiểm tra sự lỗi trước khi à, triển khai và phát hành app quá đúng à, những cái bước như thế này nó gồm có 5 bước rất là đơn giản ha Ờ, phát hành app ở trên kho ứng dụng chính thức trên App Store hoặc là Play Store. Ok, lưu ý rằng việc reskin app có thể giúp bạn giảm thời gian chi phí phát triển nhưng cũng có thể gây ra những vấn đề về bản quyền tính năng app ờ, của bạn có thể bị giống hệt. Đấy, cái này thì nó lưu ý như vậy ha. Do đó hãy chắc chắn rằng tìm hiểu ờ, về cái luật bản quyền quy định của từng của các kho ứng dụng ha bên Play Store thì nó ok còn App Store thì nó khắc khe hơn ha thì đây là cái quy trình reskin app mà con bot này là cho chúng ta gồm có nó gồm gồm có là năm cái quy trình như thế này ha ok rồi tiếp theo uh, mình bây giờ mình sẽ hỏi ra một cái um, câu nữa cái này à, ví dụ như là về tạo ra nội dung thì chúng ta có thể hỏi về những cái chẳng hạn những bài viết ha ví dụ như tạo ra uh, tạo cho tôi 10 ý tưởng ha năm thôi năm ý tưởng à, bài viết trên blog về đề tài công nghệ ok thử xem nào thì chat uh, ờ, GPT này là một cái con AI mình có thể là tận dụng nó để mình ờ, khai thác những ý tưởng ha những ý tưởng chúng ta viết content viết blog ở trên những website và cái cách viết thì ờ, chúng ta trước hết là mình sẽ hỏi nó um, tìm hiểu về những cái ý tưởng trước rồi sau đó từ cái ý tưởng này thì mình sẽ viết cái nội dung sau chứ uh, chúng ta không cần nghĩ ra ý tưởng ha chúng ta cứ cho nó gen ra à, tạo ra một cái list ý tưởng rồi sau đó mình sẽ chọn lọc mình sẽ viết ra cái nào hay thì mình sẽ post lên trên blog ha Đây, à, các công nghệ mới trong lĩnh vực AI của chúng ta được sử dụng trong hàng ngày ha à, những cách tiên tiến để bảo vệ những thông tin cá nhân ở trên mạng wow những cái này cũng khá là hay rồi, thì như vậy ờ, trong vòng ờ, mấy giây thì ờ, mình đã có được 5 ý tưởng để mà viết bài trên một cái blog, một cái website về công nghệ ha. Thì đây là mình sẽ lấy một cái ha, ví dụ như bây giờ mình sẽ lấy cái thằng này. À, viết cho tôi à, nội dung à, viết cho tôi bài viết ha bằng tiếng âm à, à, bằng tiếng Anh à, mình viết yêu cầu nó là 500 từ thôi nha các bạn 500 từ về đề tài à, mở ngoặc ok đây mình copy cái đề tài cái ý tưởng ở trên này này ha uhm, rồi ok bắt đầu nào à trong Vân viết uh, bài uh, viết trên blog ha uh, trên blog rồi bằng tiếng Anh thì ở đây mình yêu cầu nó viết bằng uh, tiếng Anh ha thì um, nó có thể là viết bằng tiếng Anh hoặc là yêu cầu bằng tiếng Việt thì nó viết bằng tiếng Việt thì uh, ví dụ như là viết bằng tiếng Việt đây ha uh, trên blog khoảng 500 từ về đề tài như thế này ha ok khá là chi tiết rồi bây giờ nó sẽ viết thôi trước hết là cái phần uh, giới thiệu đấy nó sẽ giới thiệu cho mình năm cách à, tiến tiến để bảo vệ thông tin cá nhân ha ok cũng khá ha sử dụng mật uh, mật khẩu mạnh uh, bảo vệ để bảo vệ tài khoản của bạn sử dụng các phần mềm bảo mật ha à, sử dụng phần mềm diệt virus firewall à, phần mềm chống spyware oh, nó năm cái mà sao mà à, mới viết được hai cái này thì mình sẽ ghi tiếp theo nè xem có viết uh, thứ ba không oh, nó sẽ viết tiếp sử dụng kết nối uh, an toàn kết nối ờ, mạng an toàn kết nối wifi tại nhà ha có nghĩa là chúng ta sử dụng uh, những cái mạng wifi tại nhà thì nó ok hơn uh, chú ý khi tải về ba à, chắc chắn rằng bạn uh, hiểu các điều khoản và điều ước trước khi chia sẻ thông tin khi đăng ký tài khoản và chia sẻ thông tin trên mạng ha à, hãy đọc kỹ những điều khoản và điều lệ của nhà cung cấp dịch vụ ừ. những bước trên sẽ giúp cho bạn bảo vệ thông tin cá nhân của mình à, trên mạng một cách tốt nhất hãy luôn chú ý đến các nguy cơ và thực hiện các bước để bảo uh, để tránh tấn công hoặc uh, mất thông tin quan trọng đây là phần kết là ờ, luận ha thì khi mà con bút này nó viết thì có thể là uh, một cái có thể là đường truyền internet hoặc là tất cả những cái gì đó nó bị ngắt quãng uh, ở giữa chân như thế này đúng không thì các bạn sẽ nếu các bạn uh, chú ý thì các bạn sẽ biết nó sẽ bị ngắt quãng bất ngờ thì trong phần này thì chúng ta cần phải ghi thêm một câu lệnh nữa hãy viết tiếp theo nào à, tiếp theo à, trong phần này các bạn cứ chọn là tiếp theo next continue à, các bạn không nên um, uh, reset hoặc là tất cả mọi thứ mà để cho nó viết liền mạch lại với nhau luôn thì khi mà nó viết thì nó không ờ, ghi là hai hoặc là ba bốn năm mà nó viết thêm ở đây nó nó cũng hiểu được là cần phải có ba cái um, cái tiếp nữa ha nó viết hai tiếp rồi thì bây giờ nó viết thêm à, ba tiếp nữa đấy thì như vậy là um, con bot này có đôi lúc khi mà mình viết cái một nội dung dài thì chúng ta cần phải à, tập trung và chú ý trong cái um, việc là à, xem nó hoạt động và nó làm việc như thế nào đôi khi mình à, không để ý đôi khi mình lại quên mình à, chuyển sang một cái task khác mình làm việc và để cho nó viết thì có thể là nó nó sẽ mình lơ nó đôi khi nó còn lơ mình luôn đấy thì các bạn à, chú ý trong cái quá trình nó làm việc ha thì um, dù bot nó auto hết nhưng mà chúng ta cần phải có một cái cái gì đó quản lý cho nó chặt chẽ ha rồi đây là một cái kinh nghiệm rồi ok thì um, sau cái phần um, demo về tạo uh, ờ, nội dung tự động đấy thì các bạn cũng đã hình dung ra được cái công việc mình cần phải áp dụng như thế nào. Thì đến bây giờ là cái phần uh, thứ hai, cái phần này cũng rất là hay trong phần là dịch nội dung ra các ngôn ngữ khác. Thì um, ờ, tại vì sao mà mình trình bày cho các bạn về cái um, cái kinh nghiệm này thì cũng xuất phát từ cái công việc mình làm product thì mình làm sản phẩm thì um, cái quá trình mà mình làm á thì uh, mà xuất bản ứng dụng á thì có những ứng dụng mà phát triển khá là đề xuất đến những cái nước uh, khác ừ, ví dụ như nước Pháp, và nước um, Australia, nước uh, Thái Lan thì tất cả những cái uh, những cái nước đó thì để làm sao cho cái uh, cái cái cái gọi là những người bạn địa đó họ dùng thân thiện với cái sản phẩm của mình á thì mình thì quốc anh sẽ dịch sang cái ngôn ngữ bản địa đấy cho nó sử dụng cái ứng dụng của mình nó gần gũi hơn cho nên à, cái phần à, dịch nội dung này á đối với cái công chat GPT này mình đã chat để kiểm điểm mà đã kiểm định rồi thì cũng khá là hay trong việc là mình sẽ dịch nội dung ra tất cả những thứ, thứ tiếng khác à, sự ra đời của chat GPT này nó mục đích của nó là mang tính là global nó toàn cầu nó không phải là chỉ có sử dụng tiếng Anh không thôi nha cho nên um, các bạn hãy xem cái phần demo của mình rồi trong cái phần này thì à, mình demo cho các bạn về cái phần um, dịch sang một thứ tiếng khác thì uh, mình sẽ lên trên uh, um, vì những cái website của mình đi mình sẽ chọn một cái um, à, cái khoa học làm app skin app ở đây ví dụ như mình uh, mình dịch sang cái um, cái cái phần này ha đây uh, nhận lợi ích này mình sẽ copy cái nội dung này và mình sẽ ờ, dán vào đây nhưng mà mình ờ, trước khi mình dán thì mình cần phải ờ, nói nó rất phải rõ ràng à, dịch cho tôi sang tiếng Pháp đi nha sang tiếng Pháp à, mở ngoặc đóng ngoặc ok rồi ok nó viết bằng tiếng pháp nha rồi ok ha thì um, như vậy là các bạn sẽ thấy được cái um, cái cái vấn đề về um, cái cái công việc mà dịch thuật của cái con bot này chưa khá là ok nha cái cái này mình ờ, ờ, kiểm định lại thì ờ, mình có thể làm à, copy sang Google Translate thử xem chính xác với cái nội dung ở phía trên này hay không đấy thì hầu như à, bữa giờ mình đã làm việc với nó về cái phần dịch này à, dịch thuật này thì um, rất là ok về cái vấn đề này ha rồi về tiếng Anh thì rất là dễ rồi cái này tiếng Anh mà dịch ra rất là dễ rồi còn những cái thứ tiếng khác thì chúng ta cần phải uh, dịch ra uh, theo cái kiểu tự động như thế này nó dễ hơn Ok, sau khi ờ, mình trình bày cho các bạn về cái phần uh, uh, trình bày và demo cho các bạn về cái phần uh, dịch nội dung uh, ra cái ngôn ngữ khác ha uh, trong cái chat GPT này thì các bạn thấy cũng rất là vi diệu nha. và bây giờ đến cái bước tiếp theo đó là viết code lập trình ha à, viết code lập trình đây là một cái à, một cái cái cái tính năng khá là um, ưu việt trong cái phần chat GPT này thì à, các bạn sẽ xem mình demo à, cái cách viết code như thế nào ha rồi ok bây giờ mình sẽ demo cho các bạn về cái um, con boss này yêu cầu nó viết một cái um, đoạn code ha thì uh, không hẳn viết một đoạn code mà ví dụ như các bạn tưởng tượng ở trong cái um, uh, ứng dụng Android đi thì ờ, nó sẽ có một cái màn hình đầu tiên là màn hình cái gì uh, splash đúng không thì uh, bây giờ mình sẽ bảo nó viết code ha um, viết code làm cái màn hình splash uh, cho ứng dụng trong Android Studio Ok, mình à, yêu cầu nó chi tiết như thế này thì công à, con này nó sẽ hướng dẫn cho mình như thế nào các bạn hãy xem nào. À, nó giới thiệu luôn à, tạo một cái màn hình splash trong Android Studio đó, tạo một project mới à, nếu mà các bạn có project rồi thì không cần tạo ha à, rồi sau đó mình sẽ tạo một cái activity mới này à, tên là splash activity đúng rồi à, trong tiệp activity slash html hãy chèn một đoạn code sau à, khi các bạn tạo ra một cái um, file activity HTML đó, còn là file ở này frontend đấy là các bạn chỉ cần là copy cái đoạn code này vào thôi ok khá là đơn giản thì ở đây mình ờ, chỉ có yêu cầu nó là viết đơn giản là một cái um, uh, cái màn hình splash thôi mình không yêu cầu là cái ờ, trang trí trên màn hình đó như thế nào nhưng mà nó hiểu được là uh, nó chèn một cái logo vào ha ở đây là nó viết um, một cái đoạn code về Java để chạy được cái Splash thì chúng ta cần phải có Java và XML ha trong Android Manifest thì à, mình đặt cái Flash Activity để làm mặc định ha thì uh, mình khai báo ở trong cái à, Android Manifest uh, cái này uh, khai báo cái phần Flash Activity vào ha thì như vậy á cái phần này nó uh, nếu bạn nào mà biết lập trình rồi á thì uh, cái về phần viết code về một cái này á, thì các bạn khỏi cần viết luôn nha thì um, các bạn chỉ có viết một cái câu như thế này thôi thì uh, nó sẽ làm hết thì cái này nếu mà bạn nào mà cùng uh, những bạn mà học viên mà mình uh, hướng dẫn các bạn làm ứng dụng á thì um, các bạn cũng biết được cái quy trình làm app rồi á thì chỉ có là trước hết đó là mình sẽ tạo ra cái file uh, ờ, XML uh, activity flat này ha chỉ có cần copy cái này vào và thì trong phần này thì cái ngôn ngữ đó cái background này á là cái color này này thì mình sẽ đổi lại cái màu sắc tùy theo của mình ha và trong cái phần email view thì có nghĩa là splash logo này mình sẽ à, chèn cái icon của mình vào đây icon của mình tên gì thì mình sẽ viết vào đây thay đổi đổi ra ha rồi tiếp theo là đến cái phần là uh, à, slash java thì mình sẽ à, copy cái file tạo cái file uh, uh, slash activity java này thì mình sẽ copy cái đoạn mạng này vào thôi và trong cái um, android manifest copy cái này vào thôi là xong ok đấy thì à, về cái vấn đề về um, cost à, thì um, có thể là trong một thời gian gần tới đây thì cái sự hoàn thiện của con chat uh, ờ, GPT này nó uh, thông minh lên rồi thì tất cả mọi thứ về phần à, lập trình code thì các bạn khỏi cần phải làm ha cứ ngồi copy dán vào thôi ok rồi ok à, sau cái demo của mình về viết code uh, tạo ra một cái splash uh, activity ở trong um, uh, Java uh, trong Android Studio uh, để tạo ra một cái màn hình ứng dụng thì các bạn thấy đấy thì cái phần chat gpt này đã là một cái con AI trí tuệ nhân tạo để mà giúp cho chúng ta um, giúp cho tất cả những cái người lập trình hoặc là giúp t- tất cả những cái người mà biết quy trình và xuất bản ứng dụng thì khỏi cần ngồi viết code thì như vậy là những người nào mà lập trình thì bây giờ về cái phần uh, viết code thì các bạn khỏi phải làm đi à, có công bot chat GPT này nó làm rồi à, việc của các bạn chỉ có là copy paste à, vào để cho nó hoàn thiện cái sản phẩm ha đây là một cái phần tối ưu khá là nhanh trong cái uh, quá trình phát triển ứng dụng và lập trình uh, uh, trong cái quá trình uh, uh, lập trình tất cả mọi cái lĩnh vực về công nghệ lập trình ha ok và tiếp theo cái công việc tiếp theo đó là viết kịch bản ha thì viết kịch bản này đây là một cái công việc khá là thú vị trong việc là sáng tạo nghệ thuật ha sáng tạo về điện ảnh ok các bạn xem demo của mình ha Ok từ cái lập trình code tất cả các dòng code mà khá là công nghệ như thế này bây giờ mình sẽ chuyển sang ví dụ cho các bạn về cái phần ý tưởng về uh, viết kịch bản nha um, ví dụ như là uh, mình viết đây là uh, tạo cho tôi uh, quảng cáo đi um, quảng cáo gì uh, ví dụ như khóa học làm app reskin app uh, ừ, thời gian với thời lượng um, ừ, 40 giây ha ok à, hãy viết cho tôi một cái kịch bản quảng cáo ha à, kịch bản video à, quảng cáo ok thì à, đây là cái yêu cầu của mình ha à, ngắn gọn và đơn giản và rất là rõ ràng rồi xem nó viết như thế nào ha oh, sorry cái này có thể là nếu mà như thế này á thì mình có thể là những cái trường hợp như thế này á thì chúng ta có thể làm do mình yêu cầu nó rất là nhiều và rất là nhiều cái lĩnh vực ha các bạn hiểu không nào thì à, trong cái quá trình mà làm việc nhiều như này á thì mình có thể là confirm client conversion này à, mình F5 lại để cho nó lót lại rồi ok thì bây giờ là mình sẽ à, chào nó một tiếng lại này nè trước hết các bạn cần phải có lời chào à, ví dụ như các bạn chào bằng tiếng Anh thì nó sẽ định vị được đó là à, có thể là nói giao tiếp và tất cả mọi giao thức là bằng tiếng Anh thì mình sẽ làm việc bằng tiếng Anh còn tiếng Việt thì mình gọi bằng tiếng Việt nha với à, một cái uh, câu hỏi của mình uh, bây giờ mình không hỏi cái um, cái cái, cái cái cái câu hỏi về kịch bản cái này nữa nhưng mà bây giờ mình sẽ hỏi về một cái kịch bản là uh, viết cho tôi kịch bản quảng cáo à, kịch bản video quảng cáo nha ờ, các bạn ghi chi tiết một xíu video à, quảng cáo về ứng dụng QR code ha về ứng dụng QR code à, với những chức năng chỉnh sau đây à, ví dụ như là cái QR code à, thời gian à, 50 giây ha 50 giây à, với những chức năng sau đây thì à, thứ nhất là, là quest mã vạch uh, quét QR và tạo QR code dễ dàng ok rồi bây giờ thử xem nó viết như thế nào ha giới thiệu sản phẩm một là mở đầu giới thiệu sản phẩm giới thiệu tính năng à, giới thiệu sự tiện lợi thì à, ở đây nó đi cũng đúng cái quy trình ha, của một cái à, quảng à, kịch bản về quảng cáo về sản phẩm à, đấy uhm. à, kết thúc là hãy tải ứng dụng là call action là lời kêu gọi thì um, đây là một cái cái cái một cái một cái màu quảng cáo về uh, uh, promotion uh, ứng dụng nó theo một cái kia tiêu, tiêu chuẩn standard ha thì uh, um, có phần mở phần mở đầu phần giới thiệu sản phẩm phần uh, giới thiệu những tính năng rồi sau đó uh, giới thiệu những cái tiền lời rồi sau đó kết thúc là cái lời kêu gọi hành động của uh, của của khách hàng tiềm năng của user ha thì đây là một cái cái cái cách mà mình chúng ta có thể là à, bảo nó tạo ra rất là nhiều cái uh, cái idea uh, những cái nội dung những cái kịch bản để cho mình có quyền sự lựa chọn ha uh, cái nào hay thì mình sẽ chọn mình làm à, rồi sau khi um, À, về cái phần demo về um, viết kịch bản rồi thì um, cái phần kịch bản này vẫn chưa hoàn thiện lắm à, đối với cái ngôn ngữ Việt tiếng Việt nhưng mà mình thấy uh, qua quá trình demo cho các bạn về bốn cái uh, lĩnh vực này thì uh, mình thấy chat GPT là như thế nào uh, theo các bạn khả năng của bạn thấy như thế nào uh, có một cái tương lai như thế nào thì um, chắc chắn là mọi người có một cái ứng dụng có một cái cảm nhận riêng đúng không nhưng mà riêng quốc anh á, thì cái cảm nhận cá nhân riêng của mình á, đây là một cái combo uh, nó mới uh, ra đời cách đây cũng uh, mấy tháng ha à, năm à, tháng 11 ờ, năm 2022 thì đây là công bố à, được ra đời trên một cái à, một cái thương hiệu rất là lớn là về uh, đằng sau là Microsoft thì uh, mình tin tưởng rằng đây là một cái con bot có khả năng là phát triển và thay đổi được rất là nhiều cái ngành nghề trong tương lai và áp dụng trong những cái lĩnh vực và tạo ra hiệu suất hiệu quả rất là tốt uh, đấy đặc biệt nhất là những cái ờ, lĩnh vực cái ngành nghề về MMO của mình nếu mà biết tận dụng biết uh, phát triển về nó thì cái hiệu quả của nó có thể là ít lên 10 ờ, hoặc là lên 20 uh, trong cái công việc nhưng mà hiện tại thì uh, bot ChatGPT này thì uh, theo uh, cá nhân của mình á, thì đó là một cái con bot mang tính là tổng hợp um, bao trùm cái gì cũng biết hết cho nên uh, Ờ, khi mà các bạn áp dụng vào một cái lĩnh vực cụ thể thì các bạn cần phải kịp định lại ha nó khác vào những cái công bố về những cái uh, những cái tool về chuyên gọi là chuyên môn hóa những cái lĩnh vực đấy cho nên uh, ờ, bot AI này uh, bot chat GPT này uh, thì um, các bạn cần phải uh, uh, cần phải có những cái thời gian trải nghiệm và uh, rút trải nghiệm và kiểm định cho nó ok trong từng loại cái um, à, dịch vụ cái sản phẩm của mình à, ok cảm ơn các bạn thì um, hy vọng các bạn à, đăng ký cái tại uh, à, uh, à, subscribe cái kênh uh, youtube của uh, quốc anh ha ở quốc media để uh, mình sẽ làm những cái video tiếp theo cho các bạn ha